Hello anh em nhé, chào mừng anh em quay trở lại với ca bóng đá, ca soi kèo à, Ngày hôm qua thì không ờ, không có những cái trận đấu nào hấp dẫn cũng như là không có cái giải đấu lớn nào à, để cho mình à, lên video cho anh em cả Tuy nhiên thì ở trong nhóm thì mình vẫn có đẩy cho anh em những cái trận bóng đỏ, à, bóng cỏ ở cái những cái giải à, Trung Quốc, đấy, Nhật Bản hay là à, Hàn Quốc thì như anh em cũng biết rồi với những anh em mà đã đầu tư bóng đá cũng như là chơi bóng đá để chúng ta có thể kiếm tiền kiếm bất phở ăn sáng thì anh em chúng ta vẫn có thể chơi những cái trận bóng cỏ đúng không đấy đầu tư những cái trận bóng cỏ để anh em chúng ta có thể kiếm uh, ờ, bắt phở ăn sáng thôi uh, tuần uh, này thì uh, sẽ không uh, có xuất hiện những cái giải uh, đấu như là ngoại hạng Anh, La Liga hay là Tây Ban Nha. Tuy nhiên thì cuối tuần sẽ là những cái trận đấu thuộc cái khuôn khổ Nation League anh em đấy giải Nation League thì đã tạm dừng ở ờ, hồi ờ, tháng 5 ờ, rồi bây giờ thì mới bắt đầu quay trở lại à, tuy nhiên thì à, buổi tối ngày hôm nay cũng như là dạng sáng ngày mai sẽ là có cái giải đấu mà mình nghĩ là anh em chúng ta rất dễ để anh em chúng ta đầu tư cũng như là những anh em nào mà à, những tháng vừa rồi có theo dõi cái giải đấy là Euro nữ đúng không thì anh em chúng ta cũng à, thấy rằng là cái giải Euro nữ nó cũng hấp dẫn không khác gì à, với à, bóng nam đâu à, buổi tối ngày hôm nay sẽ diễn ra cái trận đấu rất đáng để anh em chúng ta đầu tư này đấy là trận đấu giữa Real Sociedad và Bayern Munich hiện tại thì cúp C1 nữ ấy thì đang diễn ra là vòng loại nhá chứ chưa thi đấu vòng bảng đâu anh em đang chỉ là vòng loại thôi và nếu như anh em để ý một chút thì anh em chúng ta có thể thấy rằng là ngay ở từ vòng ngoại vòng uh, vòng loại ấy thì à, anh em chúng ta cũng sẽ thấy được những cái ông lớn ở bóng đá nam như là Bayern Munich này, Arsenal rồi là Juventus đấy. Có cả Real Madrid cũng như là Paris Saint-Germain nữa anh em. À, tuy nhiên thì uh, mình cũng sẽ nói một chút, ờ, về, ờ, bóng đá nữ cho anh em để anh em chúng ta có thể hiểu hơn. Đấy là cái việc mà bóng đá nữ với bóng đá nam nó cũng khác biệt nhau rất nhiều anh em. Ở ờ, bóng đá nam thì, ờ, người ta có thể thấy rằng là Real Madrid đang là một đội bóng cũng như là ông vua ở cúp C1. Còn đối với, ờ, cúp C1, ờ, nữ ấy, ở châu Âu thì nó là câu chuyện hoàn toàn khác anh em nhé. Hiện tại thì Olympic Lyon mới là đội bóng có giàu thành tích nhất ở cúp C1 với 6 chức vô địch rồi anh em. Đấy. Và tất nhiên rồi, ờ, đội bóng ờ, Olympic Lyon họ cũng sử ờ, sở hữu những cái cầu thủ cũng như là các chị đang thi đấu thuộc biên chế của đội tuyển quốc gia. À, trận đấu mà mình muốn à, gợi ý kèo cho anh em chúng ta đầu tư là trận đấu giữa Real Sociedad và Bayern Munich này. Trận đấu này thì à, Ben Munich ở bóng đá nam thì ờ, họ là một sự ờ, một cái gì đấy khác biệt hơn rất nhiều so với những cái phần còn lại của cái giải Bundesliga anh em à, gọi là ông Trung. Còn về bóng nữ thì nó khác hơn một chút. À, Bayern Munich không phải là đội bóng mạnh nhất ở cái giải bóng đá nữ Đức anh em nhé, mà là Wolfsburg đấy. À, Bayern Munich chỉ đứng thứ hai thôi. Tuy nhiên thì lực lượng của Bayern Munich cũng không thể nào xem thường anh em khi mà họ đang sở hữu uh, rất nhiều những uh, nữ cầu thủ thuộc biên chế đội tuyển quốc gia đấy uh, ví dụ như là Georgia Stanway đang là cầu thủ trẻ cũng như là uh, chị đang uh, thi đấu ở đội tuyển quốc gia Anh anh em uh, có cả Lina Marku đây ờ, là một cầu thủ ờ, khá là nổi ở ờ, bóng đá nữ cũng như là ở đội tuyển quốc gia. Nếu như anh em nào mà đã theo dõi cái trận chung kết Euro nữ vào mấy tháng trước thì anh em chúng ta có thể thấy rằng là hai cầu thủ này chơi rất là hay cũng như là rất nhiệt ở cái trận đấu chung kết đúng không? Đấy. Thật ra mà nói thì bóng đá nữ cũng như là bóng đá nam thì ờ, cũng là những cái trận đấu để anh em chúng ta có thể dễ dàng đầu tư thôi tuy nhiên thì anh em chúng ta có thể chọn mã nào hay là đi mã nào và thế mạnh của các đội bóng ờ, ở đâu để anh em chúng ta có thể đặt cửa thì đấy mới là ờ, cái phần quan trọng điểm qua một chút về kèo hiện tại thì cái mã handicap à, Bayern Munich đang chấp Real Sociedad đấy là 1.75 anh em với những cái mã mã chấp của bóng đá nữ ấy nếu như mà anh em chưa có biết nhiều về bóng đá nữ thì anh em tốt nhất là không nên đi những cái mã kèo chấp như thế này mà chúng ta tốt nhất là nên đi những cái mã kèo trên dưới cả trận tổng tỷ số cả bàn này những cái mã kèo góc đấy sẽ là rất hợp lý để anh em chúng ta có thể đi à, hiện tại thì uh, trên dưới cả trận tổng bàn thắng đang là ba hòa anh em đây cũng là một cái mã kèo uh, rất dễ để anh em chúng ta đầu tư bóng đá nữ mà khi mà hai đội bóng uh, mạnh hoặc là những cái đội bóng nữ thi đấu với nhau ấy cái chuyện mà có bàn thắng uh, nhiều cũng như là những cái tình huống mà có thể uh, xảy ra bàn thắng nó nhiều hơn so với bóng nam rất nhiều anh em uh, những cái cú sút xa hay là những cái quả phạt góc luôn luôn là thế mạnh của uh, cũng như là có hiệu suất uh, ra bàn rất cao ở cái giải bóng nữ nhá đấy à, bóng nam thì nó khác biệt hơn khi mà sẽ tất nhiên rồi à, sẽ dựa vào lối chơi à, của các đội bóng nhiều hơn cũng như là phong độ đấy thì bóng đá nữ cũng thế thôi sẽ dựa vào phong độ cũng như là à, những cái à, lối chơi hiện tại của các đội bóng để anh em chúng ta có thể đặt cược hiện tại thì đây mới cũng chỉ là cái vòng loại của cúp C1 thôi và mình sẽ chốt kèo nhanh luôn cho anh em nhé cái kèo đầu trận này đấy là chúng ta sẽ chỉ đầu tư một cái mã thôi hiện tại thì kèo góc và kèo thẻ vẫn chưa lên nên là mình sẽ đợi khi nào trận đấu diễn ra thì chắc chắn sẽ có kèo góc kèo thẻ để đẩy cho anh em chúng ta sẽ đầu tư vào cái trận đấu này nhé à, chúng ta sẽ đi cái tài ba hòa cái tài ba hòa ft cả trận anh em đấy đây sẽ là cái mã duy nhất mình sẽ đẩy cho anh em trước trận đấu để anh em chúng ta có thể nghiên cứu cũng như là tham khảo tất nhiên là những cái kèo mà mình đẩy ở trên ờ, kênh thì nó còn ờ, cách xa cái thời gian thi đấu chính thức anh em nhé còn đến tận ờ, hơn 11 tiếng nữa thì hai đội bóng này mới bắt đầu đùa trận nên là những cái tỷ lệ kèo hay là kèo nhảy nó sẽ là điều đương nhiên thôi nên là anh em những cái kèo trên kênh thì anh em thì à, là tham khảo thôi anh em nhé còn những anh em nào thật sự mà muốn kiếm tiền từ bóng đá cũng như là muốn à, đi đường dài và đầu tư những cái mã kèo ăn chặt thì anh em cứ trực tiếp nhắn tin cho mình qua Zalo cũng như là Telegram mình sẽ hỗ trợ cho anh em cũng như là cho anh em vào nhóm để anh em chúng ta sẽ hỗ trợ lẫn nhau và đi theo những cái bet thủ ở trong nhóm của mình à, những cái bet thủ ở trong nhóm của mình họ sẽ có những cái thế mạnh riêng ở những cái giải đấu riêng để anh em chúng ta có thể theo cũng như là đầu tư anh em nhé còn bây giờ thì à, xin hẹn gặp anh em vào những video nhận định cũng như là soi kèo tiếp theo của mình